Xin chào mọi người nhé. Tại vì à, có rất là nhiều à, người đã đặt tới câu hỏi cho Rùa là nói rằng là anh Rùa ơi là à, về cái khung thời gian chơi như thế nào là hợp lý trong casino. À, em là chơi tất cả bộ môn baccarat, tài xỉu, sóc dĩa. Nhưng mà em nghe nói là về khung thời gian thì anh có thể chia sẻ về khung thời gian chơi được không? Thì hôm nay thì Rùa cũng chia sẻ luôn là à, khi mà Rùa ra video này thì các bạn rất là may mắn khi được xem video này vì sao may mắn thì hãy nghe hết cái bài video ngày hôm nay thì các bạn sẽ hiểu được mình may mắn như thế nào. Tại vì khi các bạn chơi có một cái tư duy nhìn nhận sai thì các bạn đi xa lắm. Nhìn nhận sai sẽ bạn sẽ chơi sai và khi mà chơi sai là các bạn đi xa lắm. Và mình có có một câu nói như thế này để cho các bạn hiểu là biết như không biết. Có nghĩa là khi các bạn biết nhưng mà thật ra bạn không biết gì cả. Đó là một cực kỳ nguy hiểm. À, các bạn thường nghe nói đến khung giờ chơi, à, người ta cần né những khung giờ, ví dụ như là giờ sáng. À, vì sao phải né giờ sáng? Bởi vì, à, giờ sáng rồi máu không lưu thông lên não, ờ, khó sản xuất vào cuộc chơi, à, hoặc là 12:00 ờ, giờ trưa. À, giờ thì nhiều người, à, nhiều nhiều nhiều người chơi, à, tại vì cái thời gian đây là thời gian nghỉ ngơi, nhà cái sẽ tận dụng can thiệp À, hoặc là, ờ, mười đối với 12:00 trưa thì giờ này đó là giờ ăn cơm, giờ mệt mỏi, giờ nóng bức, dễ tạo nên sự cáu gắt để khó bước vào cuộc chơi. Hoặc là giờ chiều là nơi mệt mỏi nhất của một ngày tăng ca, bao nhiêu việc cần phải giải ờ, giải quyết, đúng không? Ờ, rồi những cái vấn đề, ờ, xã hội nó tác động tới, rồi anh em không thể nào tà tập trung được. Và giờ thời gian này thì có rất là nhiều người họ tham gia là là dễ bị nhà cái sôi Hoặc là, 22 ờ, giờ thì não hoạt động kém nhất, à, thường đánh theo bản năng, ờ, cách bắn nào vào bắn đó, và khi đó thì cái lòng tham nó nó nổi lên. Hoặc là, các bạn, à, thường nghe những cái, a, à, chia sẻ về cái, a, à, khung thời gian là, à, không nên đánh vào những ngày đầu tháng hoặc là cuối tháng, à, nhà cái chốt danh số, à, cho nên À, dễ can thiệp vào để à, tăng cái lợi nhuận của mình lên khoan khoan đã các bạn các bạn các bạn nghe là hợp lý đúng không hợp lý đúng không nào nhưng đối với mình nó là không nha nó không hợp lý và nó không là gì cả đó là những kiến thức là vô bổ nhất ờ, mình cho các bạn thấy được điều đó đó là những kiến thức vô bổ nhất về khung thời gian đây là những à, cách chia sẻ kém hiểu biết nhất về casino và chưa hiểu biết về casino. Vì những lý do sau đây mình sẽ giải thích cho các bạn biết nè. Không phải là ai cũng phải nói ra điều này, nhưng mà rùa chia sẻ cho các bạn thấy. Đã, nếu như những người nào đó mà chia sẻ về khung thời gian chơi thì chứng tỏ là đã thừa nhận nhà cái sâu nhà cái bịp. Vậy nếu như người ta tốt ấy thì người ta sẽ khuyên các bạn bỏ cờ bạc chứ không phải là đi né cái thời gian này để chơi thời gian khác đâu ạ đối với ý thứ hai nữa đối với nhà cái đó là tiền tiền tiền nếu bất cứ khung thời gian nào mà nó nhiều tiền họ đã bịp họ sẽ bịp thôi còn không phải là khung thời gian nào để cho người ta đông đâu người ta đông nhưng mà không có tiền cho nhà cái thì nhà cái cũng không có cần thiết đâu tại vì đối với nhà cái là tiền là tiền thôi còn đã vì đó là trò chơi của họ tạo ra. Họ là người cầm cán và cầm lưỡi. Đó. Và điều thứ ba nữa đó là trong hàng chục năm qua, cái từ né khung thời gian rồi đổ lỗi để à, người ta sắp xếp cầu từ rất là lâu rồi à, bao nhiêu người bao nhiêu cái đầu đã né thời gian thậm chí có những người chơi một tay à, để một tay thôi để né nhà cái dân lặng đó các bạn thì có nhiều người chơi từ 5 đến 15 phút để đầu óc nó thoải mái nhưng tất cả đều sao đều thất bại hết chứ không phải là cái khung giờ đó các bạn nhiều người bạn chơi cho một tay thôi không cho nhà cái can thiệp luôn có phải là đúng họ chơi khung giờ như vậy không không nhưng mà sao họ đã thất bại cho nên à, cái khung giờ nó không làm nên chiến thắng đó là sự tự ảo tưởng mơ hồ về cái khung thời gian đó. sự ảo tưởng mơ hồ đó các bạn nha còn điều thứ tư nữa đó mình muốn nói ấy, là nếu người chia sẻ về khung thời gian nếu có sự hiểu biết á, họ sẽ khuyên chọn nhà cái uy tín để thực hiện giao dịch vì nhà cái uy tín họ không can thiệp được vào trong cái giao dịch đó cho nên là chia sẻ thì có vẻ hợp lý lắm nhưng mà làm người chơi bỏ thời gian nhào nhát những thứ không giúp tăng khả năng chiến thắng lên làm cho người chơi có một cái tư duy tìm ra một phương pháp một cách lạc hướng lạc đề và điều thứ năm nữa là casino là ngành công nghiệp họ chỉ xem mức tiền lãi lỗ tổng quát như thế nào thôi nếu thời gian của bạn né tránh này nó không đem lại lãi cho họ thì cũng bằng thừa thôi dù bạn có thắng nếu đã bịp thì xin lỗi bạn bạn có rút 10 lần hay là 100 lần thì tiền nó cũng không về tài khoản đâu bạn vấn đề thứ sáu này thì khi mà bạn đã nghe à, cái mình chia sẻ về điều thứ năm thì đã chứng tỏ là nhà cái không can thiệp vào cầu kèo rồi thì dù bạn có bất cứ mà bắt cầu chuẩn hay là bắt cầu không chuẩn cũng mặc kệ bạn Điều đơn giản là tiền bạn đã nạp là tiền thật. Bạn thắng trên game là tiền ảo. Bạn rút tiền thật về được hay không? Và không về là bạn đã thua rồi. Chứ không cần gì phải can thiệp đâu các bạn. À, vậy khi mà người ta đã chia sẻ về cách né khung thời gian nên chơi thì à, họ sẽ chia sẻ về cái khung thời gian là nên chơi đúng không các bạn đúng không Tại vì khi mà người ta, à, chỉ ra là nên né thời gian này, né thời gian kia, thì người ta cũng có nói về, à, thời gian để cho hợp lý, đúng không? Thì người ta sẽ nói là khi nào đầu óc tỉnh táo này, à, nên tập thể dục đầu óc thư thỏa này, ờ, khi, a, à, không có áp lực về nợ này, à, khung và khung thời gian này nên cố định dành riêng cho mình này, đúng hông à? Nghe thì có vẻ hợp lý lắm, nhưng mà không đâu bạn. Nếu bạn cảm thấy hợp lý chứng tỏ bạn là một con cừu non và đang đi một cách sai đường một cách đi đường rất xa đường sai đi gần thôi còn quay lại mà đường sai rồi mà đi xa quá không ai vớt lại được đâu cho nên chia sẻ những điều không đáng có à, lại làm cho người chơi ảo tưởng về cái cái điều đó thì mình sẽ đưa ra những nguyên nhân sau đây để chứng tỏ rằng là cái, cái, cái nó không hợp lý ở chỗ nào khi đầu óc bạn bước vào chơi ấy, thì ai cũng tỉnh cả nhưng mà đời thì không ai biết khi nào điên hay khùng đâu ban đầu thì à, tất cả những người chơi đều nói là tuân thủ nhưng vào thì bị cuốn vậy cái tỉnh táo làm gì từ ban đầu thì vào lại mất kiểm soát như vậy có nhiều bạn đã bị vậy rồi bước vào casino đâu hẳn là nói mình tỉnh táo là mình tỉnh táo đâu được đó là sự thiếu thiếu hiểu biết về ngành vào đi, tiền nó nhiều rồi nó mất kiểm soát, chứ cần gì phải tỉnh táo đâu. Cho dù bạn có tỉnh đi chăng nữa, bạn có uống bò húc hay chăng nữa thì ờ, cái đầu bạn có tỉnh đi chăng nữa thì bạn vào thì bạn không thể tỉnh được. Đó. Rồi điều thứ hai nữa mình muốn nói nữa đó là chẳng lẽ à, ai coi casino là một cái nghề nhưng mà khi tham gia vào là bắt đầu đi ra nhảy nhảy vơ vơ cái tay để cho người nó thoải mái hay sao tập thể dục cho người nó thư thỏa rồi mới bước vào hay sao đâu mày chữ vậy có cái nghề nào mà nó mày chữ vậy nếu đã, đã, đã thả mái nhất ấy, là người ta đã không chọn nhảy nhảy vơ vơ cái tay đâu nhưng mà người ta đi chọn hình thức là gọi là nhảy cầu đó các bạn nhảy cầu để tập thể dục để cho nó tỉnh luôn đó mà các bạn thấy không mà các bạn chưa có đủ đủ khả năng để nhảy cầu thì lấy đâu ra các bạn tỉnh để các bạn tập thể dục đúng không nào cho nên các bạn bớt ảo tưởng lại đừng có nói là tập thể dục hay làm gì cho cho tỉnh ấy. dù bạn có nhảy đi nhảy cầu thì bạn cũng không có tỉnh đâu ha. và điều thứ ba mình muốn nói ấy, là nếu thời gian khung thời gian mà cố định ấy à, để bạn chơi ấy thì bạn đã tự ép mình vào giờ đó rồi ngày nào bạn cũng ép vào thời gian đó rồi vào thời gian đó chắc gì là bạn à, vui vẻ nhất cả đời đâu mà tại sao lại đi vào chơi một cái khung thời gian là cố định cho bạn như vậy là làm cho bọn người người bạn nó không thoải mái mà không thoải mái thì làm sao để chia sẻ là ờ, nên chơi vào khung thời gian thoải mái ờ, chơi vào lúc thoải mái chơi vào lúc thoải mái rồi đi ép người ta vào chơi một cái khung thời gian nào đó đó phải có bạn các bạn thấy ờ, vô lý không ờ, vô lý đó là những cách ờ, chia sẻ là thiếu hiểu biết về casino đó các bạn Ờ, đó cho nên là chúc các bạn có phải có những cái lựa chọn sáng suốt ờ, điều gì nên tiếp thu để tránh mắc cái sai lầm dẫn đến thất bại trong casino và thất bại trong casino đổ giá rất là nhiều thứ đó bạn ờ, thì có nhiều người hỏi à, mình là trả lời như vậy thì mình chỉ khuyên mọi anh em một điều là khung thời gian như thế nào là hợp lý thì chỉ có một cái khung thời gian hợp lý nhất là bạn chơi bất kể thời gian nào mà bạn có thể tham gia được bất cứ thời gian nào bạn cũng có thể tham gia được thì khi đó nó thể hiện được điều gì điều đầu tiên nó thể hiện cái phương pháp của bạn quá hoàn hảo bạn rất là tự tin vào phương pháp của mình điều thứ hai là bạn có tâm lý cực kỳ tốt và điều thứ ba nó thể hiện bạn ở một điều là bạn am hiểu cái quy trình hoạt động của nhà cái Điều thứ tư là bạn làm chủ được thời gian chơi nên nghỉ, chơi hay là tiếp tục chơi. Và điều thứ năm nó thể hiện bạn là không có tính nóng vội mà xem đó là hình thức về lâu dài. Đó. Vậy khung thời gian chơi bất cứ thời gian nào đó mới là hợp lý nhất. Đó mới chính là những người am hiểu casino đẳng cấp thật sự về ngành mới đủ khả năng chinh chiến được với nhà cái. Cảm ơn các bạn đã nghe và chúc các tình yêu có sự lựa chọn à, chín chắn, à, thông minh, chọn lọc những cái thông tin trong nghề. Nếu bạn cảm thấy hay hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho người nhiều người biết đến để tránh mắc mắc về cái thời gian những cái thông tin vô bổ cho hành trình trở thành một người casino thực thụ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tần số kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.